ngàn lời tung hô mừng thánh tông đồ phao lô một lòng chứng kiến ngài đã lắng nghe tiếng chúa bước theo giêsu dù đường dài gian nan khôn khó hy sinh thân mình ra đi theo tiếng chúa gọi phao lô phao lô vâng nghe tiếng chúa xin được trở lại xin cho chúng con thầy Giêsu thả lưới căng buồm ra khơi chọn đời xin vâng nguyện đi giao truyền chân lý trái tim trao dâng lòng nhiệt thành tin yêu mến Chúa gian nan ngập tràn an tâm theo Chúa chẳng mang bao lô bao lô vâng nghe tiếng Chúa xin được trở lại xin cho chúng con nên nhân chứng nước trời từng hô mừng thánh trong đồ phao lô một lòng chứng kiến ngài đã lắng nghe tiếng chúa bước theo giêsu dù đường dài gian nan khôn khó hy sinh thân mình ra đi theo tiếng chúa gọi phao lô phao lô vâng nghe tiếng Chúa xin được trở lại xin cho chúng con nên nhân chứng nước trời phao lô phao lô vì lòng mến Chúa xin chỉ con Điều đường trong gai không ngại chi bao lâu bao lâu vẫn nghe tiếng Chúa xin được trở lại Xin cho chúng con nên nhân chứng